Tin hot hôm nay, cô giáo mầm non gian gian díu díu với hai người đàn ông dù đã có chồng. Khi vụ việc về cô giáo nòng xào dưa vẫn chưa hết sốc, thì mới đây, vụ việc một cô giáo mầm non Vĩnh Phúc gian gian díu díu với hai người đàn ông dù đã có chồng càng khiến cư dân mạng bất ngờ. Sự việc xảy ra ngay tại quê nhà của cô giáo đang làm việc tại Vĩnh Phúc. Người tố cáo không ai khác chính là chị chồng trong mơ của rất nhiều chị em. Trên trang Facebook cá nhân của chị chồng có tên là Amy Queen đã đăng tải bài viết có nội dung như sau. PMT96, em dâu của tôi, đảng viên, giáo viên mầm non, đang công tác tại trường mầm non IB, đang cùng núp quan hệ mập mờ với hai người đàn ông đã có gia đình. Trong đó, một người rất lớn tuổi, người còn lại là bác sĩ, phó khoa bệnh viện lớn tại tỉnh Vĩnh Phúc. Có những câu chuyện ngoại tình tưởng chừng như chỉ có ở trên mạng xã hội và trên phim ảnh, tôi không thể tưởng tượng được nó lại đang xảy ra với chính gia đình mình sau những ngày bị chết nặng vì sốc chưa thể chấp nhận được. Gia đình đã tổ chức ăn hỏi cho hai em vào ngày 18 tháng 7 năm 2022 và T đã đăng ký kết hôn với em trai tôi vào ngày 27 tháng 7 năm 2022. Cả hai đã là vợ chồng hợp pháp. Cả hai em yêu thương nhau hoàn toàn tự nguyện và được sự ủng hộ của gia đình hai bên. Nhưng đúng là hạnh phúc ngắn, chẳng tay gang khi cả gia đình đang vui mừng chuẩn bị chu đáo cho đám cưới của hai em thì phát hiện ra sự việc đau đớn này. Kẻ ngoại tình với T là người đã có gia đình và cũng biết T đã có chồng. Việc làm của T và người đàn ông kia là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức lối sống, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, gây bức xúc và làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức, đơn vị mà những người này đang công tác. Gia đình tôi đã bắt quả tang tê và một người đàn ông tại một khách sạn. Ngay sau khi bắt quả tang tại khách sạn, tôi và em trai tôi, tức chồng của Tê, đã đưa Tê về nhà bố mẹ đẻ để thông báo sự việc và trao giải con gái cho gia đình giáo dục lại. Em trai chị đã dành hết tình yêu để tạo nên một ngôi nhà. Bão rừng sau cánh cửa mà không biết bão tố thực sự đến từ bên trong, thương em trai phải chịu cú sốc quá lớn. Có lẽ cả đời này em chẳng thể quên, thương những gia đình có người chồng, người cha tệ bạc. Chắc chắn những ngày tháng bị lừa dối này, họ mãi không thể phát hiện ra. Và thương cho em dâu của chị, Thương em đánh mất đi phẩm giá, nhân cách đạo đức của mình, đánh mất đi một người chồng ngoan hiền tử tế yêu thương em, đánh mất đi một gia đình quý mến tin yêu em, còn em trai chị và gia đình chị chỉ mất đi một người không xứng đáng là em. Chỉ sau vài phút bài viết được đăng tải, tốc độ lan truyền của nó mạnh đến nỗi cả nước đều biết đến vụ việc chấn động này. Nhanh chóng danh tính của cô giáo cùng hai người đàn ông đã được cư dân mạng lùng ra. Lữ chính của drama này chính là Phạm Minh Trang, sinh năm 1996. Minh Trang từng theo học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, khoa Sư phạm Giáo dục Mầm non. Hiện Minh Trang đang công tác tại trường Mầm non Yên Bình. Người đàn ông U60 mà Minh Trang có quan hệ ngoài luồng chính là phó hiệu trưởng của một trường và người còn lại đang là bác sĩ, phó khoa bệnh viện lớn tại tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi tìm ra Facebook của cô giáo, cư dân mạng đã nhanh chóng tràn vào, cô giáo này cũng nhanh chóng khóa Facebook nhưng người dùng cũng nhanh chóng chụp lại thông tin và hình ảnh của cô giáo Lỗi Nhất Vĩnh Yên này. Được biết, cô giáo mầm non Phạm Minh Trang rất được nhà chồng cưng chiều, cô được mẹ chồng yêu mến và mua cho túi sách, hàng hiệu, chị gái chồng còn mua áo cho cô. Đặc biệt hơn, chị gái chồng còn hứa cho Minh Trang 85 triệu đồng để cô đi nghỉ dưỡng tuần trăng mật ở Maldives. Em gái của chồng cũng cho thêm 1.500 USD. Khi đã được gả vào gia đình hào môn và được yêu chiều hết mực thì cô giáo mầm non này lại không biết hưởng. Chính vì vậy mà rất đông cư dân mạng tỏ ra bực tức và tiếc thay cho cô giáo này. Một số để lại bình luận bên dưới bài đăng của chị chồng Amy Queen với nội dung Có phước mà không biết hưởng, gia đình chồng tốt như thế thì đời người con gái còn mong cầu gì hơn nữa chứ. Và một bình luận khác, giáo viên mầm non áp lực lắm, Chị ơi, chị còn em gái không? Em muốn làm con rể gia đình chị. Em xin thề, em không cặp kè với bà U60 nào đâu chị ạ. À. Một tài khoản khác bình luận. Các cụ nhà chị gánh còng nương đấy, chứ mỏ khoét này mà cưới hẳn về rồi thì còn không biết như nào, khéo nó lại nhăm nhe cả chồng chị ấy chứ.